đó nhung nhở rồi đó đó, im đi đó nhung nhở rồi đó đó, im đi sướng sướng sướng lên hàng thôi các bạn ơi đây các bạn à, đây là bịch mồi ngũ cốc năm thành phần của mình thành phần ở trong đây gồm có đậu phộng rang thơm khét đậu xanh rang thơm khét mè rang thơm khét bắp bẻ rang thơm khét và gạo nếp rang thơm khét nha các bạn xong rồi các bạn đổ cắm chim ra cho mình đây là cắm chim cắm chim này các bạn dùng loại nào cũng được nha các bạn chế cắm chim vô một loại cắm chim là ok không cần nhiều đâu các bạn à chỉ nó tạo ra độ có dính lại để câu cái được ok hơn thôi đỡ khi hoa bị à, bể mồi nha các bạn còn đây là cám gà con nè các bạn cũng cho vô cám con này các bạn cho nhiều hơn mình nhiều hơn cám chim nha các bạn bạn cho hai lạng cám chim hai lạng cám gà con nha rồi rồi các bạn trộn đều lên bạn dùng tay nè bạn quấy đều lên các bạn sẽ chế nước vô nha các bạn đây là nước nè các bạn chế vô cho nở ra nha các bạn rồi bằng dùng tay bằng quấy đều lên đây là trứng vịt nha các bạn lấy lòng đỏ trứng vịt các bạn hai cái lòng đỏ trứng vịt nha sau khi các bạn đã lấy hết cái lòng trắng à, cái này ra xong rồi các bạn chế vô luôn trong cái phần hồi nãy mình trộn nước nha các bạn cám chim với lại cám gà nha đây đây là cám chim với lại cám gà các bạn đổ vô luôn đó đó hai trứng rồi các bạn à rồi các bạn cho trụng đều lên nha cho trứng với lại à, cắm gà cắm chim ta nó hòa chung lại với nhau bây giờ các bạn à, lấy cái phần à, mồi ngũ cốc thành phần đang thoát ra này các bạn cho mình khoảng ở chừng hai nắm tay một nắm nè đó hai nắm nè đó như vậy thôi các bạn à đây các bạn cho đều lên đây là bánh sô lai vị dâu nè các bạn bị mình hai cái bánh sô lai vị dâu nha đây hai cái thôi là ok rồi tùy theo các bạn muốn làm nhiều làm ít nữa các bạn mà làm nhiều thì các bạn cho bánh sô lai cắm chim với cắm gà nhiều chứ lại à, mùa khô nhiều mùa cốc non phần nhiều nha các bạn bài này sẽ hợp cho ta câu đơn đài lăng xe và và câu lục hai cái thôi là được rồi các bạn chồng đều lên cho mồi chúng ta nó hòa hợp về việc lại với nhau tất cả thành phần lên mùi hương chuối rồi các bạn ơi quá quá đã luôn rồi bạn chọn lại bay lên bay mùi hương chuối lên là bài mồi chúng ta đã thành công mà nếu các bạn chọn lên mà không lên được lên được lên được cái mùi chuối về mồi chúng ta là, là bài thất bại rồi là nghĩa là các bạn rang bằng làm bằng rang nó chưa tới nha các bạn hay nên nhớ nha các bạn rang cái rồi á làm xong rồi trộn như thế này giống như mình vậy nè đó sẽ lên được cái mùi hương chuối là chứng tỏ là mùi chúng ta đã rất là hiệu quả câu cá sẽ được à, hiệu quả và dễ dính cá hơn lên mùi hương chuối luôn các bạn ơi quá đã rồi và các bạn nên nhớ là cái mùa này á các bạn trộn trước cho mình ờ, một ngày rồi sáng ngày hôm sau các bạn lấy cái ờ, phần màu khô nè năm phần nè bạn trộn thêm vô đam mê cá xin chào và ờ, tất cả các bạn nha xin chào nha à, thì nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trộn cái mồi ngũ cốc năm thành phần mình đã ủ chua trong cái hộp này được à, 3 ngày rồi các bạn à đây đây đây là mùi ủ chua nè nó lên cái mùi uh, chua ngọt giống như cái mùi hương thính hương chuối á đó là các bạn à, kia cho coi các bạn à, trộn thêm à, cắm à, gà con nha các bạn hồi nãy mình đã trộn à, trước à, một ít rồi đây là cắm gà con đó, trộn cắm gà con với lại cái mùi à, khô mùi khô năm phần rang thơm khét nè bịch màu đen nè mình đã hướng dẫn cho các bạn à, mùi năm phần đó đó cái khi chúng ta trộn lên nó sẽ được như thế này nó lâu lâu là các bạn à, cứ trộn đi lâu lâu bạn bỏ cái mồi chua vô một ít rồi bỏ thêm cái phần màu khác vô thêm một ít nữa đó chúng ta kè câu cá cái mùa này sẽ được à, hiệu quả hơn nha các bạn ok nếu lên cá mình sẽ à, quay cho các bạn xem thì hôm nay mình à, đi câu ở đập à, tràn à, Tân Hà nha các bạn đây để mình à, quay một vòng ở cái đập này cho các bạn xem đây các bạn à, đây chính là đập trần Tân Hà nè à, hiện tại bây giờ là khoảng chừng 5 à, giờ rồi tại vì mình à, ra ca 3 giờ mà mình sẵn tiện mình đi câu giải trí mình ghiền quá các bạn à đây mình đi với thằng em của mình nè nó đây cần mình đã gác mình nay mình câu ba cần thôi cho anh em mình câu một cần mình chỉ câu à, hai cần à, một cần đơn các bạn đây đây là tầng à, khung cảnh cái cái đập của chúng ta nè đó thấy chưa đập ta rất là rộng luôn đó này à, ok và chứ nữa mà có cá thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha ok nhỏ đó kìa cây cần nhỏ đó kìa đó dòng nhỏ rồi đó đó, im đá các bạn đây có gì nè lồn lộn mình nú bay đã các bạn sướng sướng sướng lên hàng thôi các bạn ơi chờ lâu quá rồi lên hàng các bạn ơi quay đây đây nè mà cần kìa quay tao nè cũng rồi bạn ơi cũng rồi cần công hết luôn à. nè đây nè con này thích quay tao nè quay đó chị xa xa ra xa xa quay xa ra qua kia kìa, qua đâu bên kia kìa 3 kg ấy. Ok ok ok. Cầm xuống bắt cái nè, cầm đi. từ từ mình à chúng hai chú từ từ từ uống các bạn ơi từ từ người tao các bạn ơi quá khủng rồi trời trời mời ngủ cốc nha các bạn ủ chua 3 ngày má đâm cái tay luôn nè đã các bạn ba ký mấy á con này ba ký mấy các bạn ơi trời trời to nè đã chưa nè trời mới gỡ lửa bạn ơi <laughs> quá bự rồi bạn ơi nửa câu à, chino số 7 yeah. Dạ. nồi nữa luôn các bạn ơi yeah, dạ, tét đường luôn nè đường luôn rồi nó từ từ bắt gấp gấp mới làm gì nãy giờ mình thấy nó ăn là nãy giờ rồi các bạn quay lên quay lên quay lên, lên. Dạ. các bạn ơi cho đổi nha các bạn quá khủng à cho cho bao quá khủng à đã các bạn ơi trứng quá trời giỏi vậy yeah. Dạ, trời trời nó đã vô vỏ thành công ha mình sẽ đi gọng ở đây đi các bạn ơi quá khủng rồi